ta mình không thể đi tiếp nữa rồi đời cho ta ngày sai tháng năm không mang đợi chờ tuổi xuân là đi xuân là yêu những ước mơ có những lúc em nghe lòng mình đơn soi contigo Là những ngày bận rộn với công việc đầu tắt Đôi lần giận ngần nhau đến hoang cả màu mắt anh trải lòng Qua những lời bài hát ngân vang cùng mỉm cười Đợi chờ một ngày khác xuân sang anh chẳng mơ về tương lai có ương hoa ngập màu thôi thì dành cho anh tuổi xuân nếu như ba gặp đầu Đừng cứ mãi mơ và chân trời về anh sẽ dẫn em đi Từ những nơi bầu trời còn là lẫm trên mi Đi cùng anh mình cùng vẽ lên bầu trời tỏa xanh Em là điều tuyệt vời nhất vì sao của trời đi cùng anh mình ngồi lại ở giữa tiếng chim ca đoạn đường dài cũng không bằng ngõ cửa đến tim ta đi cùng anh hãy gạt bỏ đi những phiền muộn hôm sau và mùa sáng mai thức dậy lại thêm một nụ hôn sâu baby đi cùng về cuộc sống chẳng thể nào làm phiền ta nơi mà em sẽ chẳng còn cảm thấy chút âu lo hay phiền hà Chẳng cần em thích thì một nơi ở thiên hạ cũng sẽ là của riêng ta với rừng bao la hay là với muôn miền cả anh chỉ muốn mỗi ngày trôi qua được nắm đôi mắt em hiền hòa yêu em nhiều như những con đường đã từng qua ước gì có thể hái tặng em cả một rừng hoa làm em cười tâm trí anh có một áng thơ bay Chỉ lấy trái tim anh trong một thoáng thơ ngây làm tóc thân hương nồng khiến tâm trí anh vương lòng em có thấy nhịp đập trong trái tim của hai ta tương đồng khiến anh bối rối mỗi khi hai ta đối diện anh vui cả ngày mất thôi mỗi khi cùng em được nói chuyện cùng em đi chung người chính xác và chọn một lối riêng Đi cùng anh